Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, đây tôi xin thành kính đọc lại giảng xưa dưới bóng cội tùng, lời sấm của Đức Phật Trùm